what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when Thank you.